với quê mình quê mẹ hôm nay một vùng quê nghĩa tình son sắc thấp thoáng bóng ai đang trao gọi đọng câu hò vì dằm dần thương về với quê mình hương quê nông thôn vang vọng tiếng ru đôi sạch rạch thơ coi nhẹ công danh nợ nước phai đêm về với quê mình quê mẹ thân thương dần lại càng thương về với thanh vinh nặng tình quê hương bác săn rằng phải có tình non nước bác hồ ơi sao bác ân tình vậy ôm cả non sông ôm mọi kiếp người về với quê mình mm về với quê mình quê mẹ hôm nay một vùng quê nghĩa tình son sát thấp thoáng bóng ai đang trao gọi đọng câu hò ví dằm dần lang học lang nghề bún ca ca máu vang vọng tiếng ru đói rạch rạch thơm coi nhẹ công danh nợ nước phải đêm về với quê mình quê mẹ thân thương núi quê dần lại càng thương về với thanh vinh nặng tình quê hương bác rằng rằng phải có tình non nước bác hồ ơi sao bác ân tình vậy ôm cả non sông ôm mọi kiếp mọi miền quê thắp sáng nước Việt Nam cùng mọi miền